Xin chào anh Dục Lờ Hôm nay tôi xin được ờ, giới thiệu với anh em một cái bản đấu ờ, cờ tàng rất là đặc sắc của nhà công quốc tế đại sư Hồng Hoa người đã từng bốn lần vô địch Trung Quốc Chúng ta sẽ nhìn qua cái hình cờ bên đỏ còn pháo, mã, tốt, tượng bên đen còn song mã à, rất là tốt hiện tại đến được bên đỏ thị quân ván đấu này hồ minh hoa cờ đỏ đấu với một kỳ thủ đến từ hồ chín bình ba à, với nước pha chín bình ba thì đang đe dọa là tấn pháo xuống đáy để chiếu sau đó thúc tốt tạo sát cuộc bởi vì con tướng hiện tại đã bị khóa đứng trước tình huống này thì ở ờ, bên đi ờ, hậu không còn một cách nào khác là buộc phải ấn tượng để chiều như vậy ấn tượng ấn tượng để chiều thứ bốn bình năm thứ sáu phần năm đang bắt tốt tốt 4 phần 1 sĩ nam tấn 6 phải nước sĩ nam tấn 6 thì bởi vì hậu còn có một phương án nữa đó là sĩ nam tấn 4 chúng ta sẽ xem qua phương án nếu như giờ sử sĩ nam tấn 4 thì cũng sẽ bị nước tốt 4 tấn 1 tiếp theo sẽ là tấn pháo hướng từ chiều chiều hướng sát hụt chúng ta quay trở lại thì biến chiến của ban đầu như vậy là bên khí hậu là đi nước sĩ nặng là tuần sau tốt hơn tuần một để khống chế cái đường lòng tường tiếp theo sẽ là nước đợt pháo của địa chiều vì như vậy đến đây hồ minh hòa đã giành được à, thắng lợi trong trận đấu này